Nóng quá, ăn mất cả ngon Ê Bảy ấp bùng nổ vị chanh thanh mát Cho cuộc vui sảng khoái Bảy ấp thanh mát vị chanh nổ bùng sảng khoái Bảy ấp chất sơ hỗ trợ tiêu hóa, thỏa sức ăn ngon